Xin chào xin chào, trong thời gian qua ứng dụng Monster Emoji được quảng cáo rất nhiều trên các trang mạng Và nhanh chóng mình đã tải nó về, hiện giờ mình đã có 100 đô trong tài khoản ở trong nó Và hiện giờ mình thử rút nó xem có được không Nào, let's go Wow, 102,36 đô Nghĩa là hơn 2 triệu đấy Liệu được không ta Thử rút tiền xem Hiện giờ mình đang có thẻ của Agribank Mình sẽ chọn Agribank này Chọn 100 đô này Chọn rút tiền ngay lập tức Ứng dụng đòi hỏi điền địa chỉ Gmail. Ok. Email. Mình sẽ điền email vào. Ok. Ứng dụng có chú thích là đội ngũ chúng tôi sẽ liên hệ với bạn qua email. Rồi ok. Yêu cầu. Đó. Rồi mình sẽ thoát ra. Mình vào check mail thử xem thế nào các bạn nhá. Email đây rồi. Mình sẽ check. Ủa đâu có thấy gì đâu ta chắc là mình bị ăn lừa rồi đó không có đâu nha tất cả hộp thư đến này đó chả thấy có cái gì cả vậy theo các bạn có nên chơi trò chơi này không các bạn để lại một comment một tim và một xe cho mình nhé cảm ơn các bạn nhiều